trong mỗi chuyến đi dài. Chiếc xe đóng vai trò như một ngôi nhà di động, giúp bạn có được những khoảng thời gian thoải mái để trải nghiệm những miền đất lạ. Vì lẽ đó mà chúng tôi chọn Mitsubishi Pajero Sport và thực sự, chiếc xe thể thao 7 chỗ này đã để lại những ấn tượng khó quên đối với chúng tôi trong suốt hành trình bởi sự tiện dụng, an toàn và khả năng vận hành nổi bật của một chiếc xe SUV. Một chút ngẫu hứng khiến chúng tôi lạc vào cung đường lý tưởng để thử khả năng vận hành trong điều kiện đường trơn trượt và khó đi. Một con đường đồng đào Baby Đồng đội đâu rồi Ôi giờ hôm nay thật dại dột khi mà Mình lại cầm một chiếc xe chỉ có một cầu thôi Pazzo Sport Và một đống đồ ở phía trên Đấy. Đường thì nó vừa mưa xong và hơi trơn Bây giờ thì ờ, chỉ còn đôi tiếng nữa là hơn một tiếng nữa là tối rồi Thực sự là một ngày À không may mắn À May quá khung gầm tốt Đấy Traction control nổi lên Cái nào chưa Thứ mà mình lo lắng Đêm nay mình sẽ cắm trại ở đâu Đường thì không phải quá khó Nhưng mưa xong thì nó sẽ rất là trơn 200 cân ở trên nóc thùng Không hề đơn giản Đồng đội, đồng đội đang ở đâu? Chả nghe tiếng gì cả Mà rất kỳ lạ, động cơ dầu mà sao lại êm thế này Động cơ mi vách à? Mi vách 2 chẳng? Ui Yes Rồi, may quá, không gầm ngon à đây rồi Trong lúc Hùng đang lo lắng tìm đường giữa rừng thì Vinh và Tuấn đang thảnh thơi biệt chiếc Pajero Sport hai cầu mạnh mẽ. Ôi giời ơi, những người đồng đội của tôi ờ, đã bỏ rơi tôi ở đây Đúng là anh em Thế Đường này xem một cầu đi ngon mà không? Anh nghĩ là nếu mà không gọi là mưa quá đáng thì chơi chơi thế đi thích Tóm lại hôm nay là tôi có cái lều, tôi có hai cái xuồng vân vân vân vân Thì đêm nay chúng ta sẽ ở đâu nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi uh, uh, cắm trại ở đâu nhỉ? Uh, anh tính là chúng ta sẽ cắm trại và nướng thịt dưới cái ờ, bãi rất là đẹp ở dưới ven cái hồ này. Nó xe có xuống được không anh? À, chắc là xuống được. Chắc là không xuống, xuống được. được thì mình cứ thử xem sao. Đường này. Pajero Sport mà chúng tôi cầm lái được trang bị động cơ diesel Mivec 2, công suất cực đại 181 mã lực, sức mạnh động cơ thừa vượt qua những con dốc cao, những đoạn cua ngặt ngay trên đỉnh dốc, dù xe chỉ trang bị một cầu chủ động. Hơn nữa, do xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp nên quá trình chuyển số êm, không bị giật cục tạo ra cảm giác thoải mái cho người ngồi trong xe. Có gì bất lợi chăng? Và vâng, cái khúc cua này đi được ngon gì? Ngon dễ dễ dễ. Tiếp nhá. Ok. Tôi cũng biết xe tiếp nhá. Đừng có sáng tác. Vâng, em có 200 kg trên uh... Ờ, đây, Hùng phải lấy đà đây. Hùng phải đi nhanh lên chờ anh đi vào, Hùng đi nhanh lên để chạy vào đến nơi luôn vì bánh nó kênh lên khỏi mặt đất thì nó không có đồ bám nữa. Xe một cầu sẽ đứng lại đấy. Chờ anh chạy rồi Hùng chạy nhanh nhá. Chuẩn bị chạy đi, chạy nhanh đi Hùng ơi, chạy thẳng vào đi. Thằng phải hướng chạy nhanh nào. Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi. dễ Ủa. Ủa. Bên Bật... trái nó sẽ có một cái hồ đấy Thì nó hùng đường đến nơi sẽ nhìn thấy cái hồ, đấy Đừng có lao vào hồ đấy là lầy đấy Ok vào đi Đổ cách xe anh 3 mét No no no no no no no Anh xuống anh dẫn uh, anh, uh... Oh, ok Ôi. Đẹp quá Mà hơi mưa Chả lẽ hôm nay lại phải cắm trại trong mưa, ngủ đêm trong mưa à, Ngủ đêm trong mưa sẽ là cái trải nghiệm rất là khó quên Đừng có bỏ lỡ cái cơ hội để mà mình Nhưng mà cái xe này ờ, khi mà đi qua mấy cái đường trơn trơn đấy Em thấy có một cái điểm khá hay là cái traction control nó chuẩn phết đấy mình vào ga các kiểu là nó biết nó nó hỗ trợ mình cho đỡ trượt cho mà, đỡ ngoái ngoái này nếu như mà em không có cái hệ thống kiểm soát lực kéo đấy ấy, thì chắc là em ở ngoài kia rồi ừ. chính vì mà có cái đấy thì em mới đi được vào đến đây này. không phải đuôi nó văng đúng không thôi bây giờ cắm trại thì cũng mệt lắm rồi lại mưa lại sắp to rồi này những cơn mưa đã làm con đường xuống sát hồ khó khăn hơn nhưng với dân chuyên đi khám phá mọi thử thách đều là sự thú vị và cần trải nghiệm nằm yên ả thanh bình và duyên dáng giữa ngút ngàn thông dèo và chập trùng những dãy đồi vải thiều xanh miên man cùng khoảng trời trong xanh thoáng đạt in dấu mặt hồ trong biếc đó là những điểm nhẫn riêng có của hồ Khôn Thần huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang hồ Khôn Thần hấp dẫn với những dãy núi những ngọn đồi và một cảnh quan hùng vĩ trốn dân trang ở giữa vùng rừng núi xuất hiện một cái hồ to, sâu và rộng, làm cho nơi đây càng trở nên hấp dẫn hơn, cuốn hút hơn. Chúng tôi thả hồn trên du thuyền, cảm nhận sự mênh mông, tĩnh lặng của mặt hồ, ngắm cảnh trời mây non nước. Thực ra thì à, à, hôm nay à, lúc buổi sáng mà khi mình khởi hành ấy ừ. là chúng ta đã cố gắng nhét vào trong cái xe này à, hai cái xuồng hơi, ừ. lều, bàn ghế, đồ ăn, lò nướng rồi rất là nhiều thứ để có thể ba người sống hoặc là bốn người sống qua đêm một cách thoải mái. Thì mới chơi cái trò thuyền hơi mà cái thuyền hơi thì máy nó rất là nặng thì uh, mình có thể suy ra một điều là cái cái cái, cái không gian phía trong cái xe này nó cũng quá là oách và cái xe này ờ, nó cũng khá hay một cái là nếu mà mình quay trở về với cái cuộc sống thường nhật ấy đi làm ok rửa giấy xong là lại long lanh lại đẹp dai lại đến năm sao cũng chả vấn đề gì đúng, đúng rồi đúng rồi lực lưỡng còn về cái đề tài mà một cầu với hai cầu thì uh, thực ra hai cầu nó đi được uh, có thể nói là nó sẽ đi được nhiều đường hơn là một cầu ừ nhưng không có nghĩa là để mà trải nghiệm một cái cuộc sống như thế này thì một cầu không đi được nhưng với cái uh, ờ, Peugeot Sport uh, một cầu mà máy mi mới này thì uh, tôi rất thích cái động cơ mi của nó thực sự là vậy uh, ngồi ở trong mình lái nó cũng nó êm đấy nó êm thực ra nó là một trong những cái máy dầu mà cái cái cái tiếng động cơ của nó là khá là nhỏ đặc biệt là nó không có ảnh hưởng đến đến đến, đến cái việc nó, nó, ờ, nó không gây khó chịu đây là một trong những mẫu xe mà nói thật là tôi thích em thích à, thực ra nhưng mà Hùng... chưa đủ tiền mua thôi thực ra hùng thích là vì nó nó khá nó có thể nói là êm ái êm chạy đường êm, so với những cái cái cái cái, cái, cái cái, cái gọi là cái tiêu chí thiết kế hồi xưa của Mitsu thì nó cứng hơn và nó chắc hơn tức là nó tức là nó nó, nó bám đường hơn còn bây giờ này người ta giảm cái độ bám đường xuống nhưng mà nó đưa cái phần êm ái lên chính vì thế mà đi từ ngoài kia đường đường rất là sóc nhưng mà hùng ngồi xe thì chắc là cũng thấy nó cái thứ hai là cái khung gầm thì ok dòng Mitsu thì nó xưa nay nó vẫn vẫn chắc cái đấy thì ờ, mình chạy mình sẽ biết thôi tóm lại là anh em nào cứ chạy là sẽ tự có cái cảm nhận tất nhiên là so cùng phân khúc cùng tầm tiền thôi không đi so với mấy ông xe đức gì cả cái thứ hai là cái hệ thống uh, traction control của nó hoạt dạ. động rất khôn thực ra ờ, kiểm soát kiểm soát lực kéo trên cái xe này nó nó khá là tốt mà chính vì là có nó thì chắc là hùng mới đi được từ cái đường ngoài đường nhựa vào rồi. nguyên cái đường đất này tại vì là cái xe một cầu thì nó chỉ trong trường hợp mà bất độ bám nó chỉ có mỗi một bánh để quay thôi chia tay hồ khôn thần ẩn sâu giữa rừng xanh, chúng tôi tiến thẳng về Hạ Long xuyên màn đêm. Trong đêm tối, được ngồi trong một chiếc SUV vững chãi, đó là sự tự tin. Các bạn thấy không? Đấy, đang đi giữa rừng tĩnh mịch, rất tĩnh mịch luôn. Có nghe tiếng máy không? Có nghe không ạ? Oh, no! Nói chung máy Mi vách là êm rồi anh em nào mà đã chạy từng chạy mi vách thì uh, sẽ rất tỏ cái điều như vậy còn cái việc thích hay không thì nó cũng phải tùy mỗi người tùy sở thích nhưng cá nhân tôi thì tôi thích chạy máy dầu vì nếu mà mình đi đường núi ấy, thì cũng là một lợi thế khi mà nó leo đèo mát mẻ mô men xoắn nó lớn gọi là tóp lớn ờ, Masuoka là một nhà vô địch Dakar hai lần trên những chiếc xe Pajero Sport à, chính vì vậy cái khi mà tham gia thiết kế cái dòng xe này ông ấy rất chú trọng vào những cái khả năng vận hành của chiếc xe dù là máy dầu hay máy xăng hay là bản một cầu hay là hai cầu Đấy, hay là số sàn hay số tự động thì điều đầu tiên một chiếc xe để đi được những địa hình tốt kể cả đường bằng thì phải có một hệ thống khung động cơ mi vách hài khung động xe, cơ mi vách hài hệ thống treo nó phải ổn định thì từ đó cái động cơ nó mới phát huy tốt được cái công suất những con đường tuyệt đẹp vắng vẻ tại Hạ Long là điều kiện lý tưởng để trải nghiệm Pajero Sport động cơ Mi Vec 2. Ở các tốc độ cao, xe vận hành vẫn đầm chắc, động cơ và hộp số mượt mà khá êm ái và không có chấn rung mạnh từ mặt đường lên vô lăng. Trên phiên bản Pajero Sport, điểm đáng chú ý nhất là khả năng cách âm của xe rất tốt. Hùng ơi, mình thử xem cái khả năng chạy à, của cái xe một cầu trên cái đường xấu nó như thế nào. Anh sẽ chạy hơi nhanh một tí Hùng đi theo nhé. Ok, có hai cầu dẫn đường không lo chơi luôn anh ơi ok phóng rồi vẫn hay không thực ra để đi những cái đường xấu này ở một cái tốc độ khá là nhanh thì tôi cũng không mong muốn thế nào mà cầm cao mạnh quá ui không lợi gì bởi vì rất là sóc vì vậy thì ờ, ở đây là những cái thử nghiệm mà chúng tôi chạy thôi chứ còn nếu mà bình thường thì chúng ta nên đi chậm không nên làm theo những cái hình mà theo thước phim bởi vì nó rất sắc và nó rất mềm hoặc là trong những cái cuộc uh, cuộc đua chẳng hạn đấy các bạn sẽ thấy rằng đảng hoàng ba à, yeah, à, giờ là xe kia chắc chắn nó qua được cái thế <laughs> của xe kia không qua được máy thoáng lợi thế là đây hộp số ngon động cơ mà mạnh mẽ ờ máy dầu ngon luôn ngon luôn số là đường xấu từ đó này mà traction control kiểu chủ đường à! liên tục liên tục ôi ôi ngon luôn cho không bia giỏi phết nhỉ wow. ừ. Thế bị dừng lại gì cả Có sợ gì đâu yeah. Dạ. Ua. Tôi vẫn là một chiếc SUV Tôi vẫn đi qua được. Wow Tưởng là làm khó anh Hùng hóa ra là anh Hùng đi vẫn ngon vậy Nhưng mà không hay ho lắm khi mà người nó đẩy lên đẩy xuống liên tục kia tất nhiên là tôi vẫn sử dụng traction control và ESP cho nó an toàn bởi vì đường rất là thường. có gì đấy rất rally và dễ dàng vượt qua yes yes đấy mặc dù là anh bỏ tôi trong rừng đi một mình nhưng mà bây giờ tôi vẫn theo được anh về đến đây xe còn đẹp hơn nhá thì uh, rõ ràng là tôi cũng chả sợ gì <laughs> thế thì uh, trong thực tế sử dụng thì anh sẽ thấy rằng là chẳng lẽ cái một cầu nó luôn thua thua hai cầu chỉ vì vào cái đường khó thôi à? không thực ra là do cái nhu cầu sử dụng thì người ta sẽ quyết định là cần xe một cầu hay là hai cầu ví dụ uh, thực sự mà nói thì đến có thể nói là 99,9% đường ở cái thời điểm hiện tại nếu như mà không bị mưa bão thiên tai thì thực ra là xe một cầu vẫn đi tốt thì uh, nhiều người vẫn chọn xe một cầu mà thậm chí là xe một cầu có khi còn đang bán được nhiều hơn xe <laughs> hai cầu ấy chứ tại vì xe một cầu thì có lợi thế về giá uh, không có cái cầu trước thì trọng lượng nó ít hơn nó tiết kiệm hơn tiết kiệm hơn và thậm chí nó nhẹ hơn thì nó tiết kiệm nhiên liệu hơn chứ nó cũng có nhiều cái để để, để cân nhắc vậy thì thôi tôi ờ, rất thích cái uh, mi vách này thực sự là rất thích chạy thử từ hôm qua nay rồi rất thích thôi bây giờ tặng anh hai cầu Công ừ. đi về Ok Tôi đi phố thôi còn anh lại vào rừng Đi Với Pajero Sport, dù chỉ trang bị một cầu, nhưng chúng tôi vẫn muốn tìm một con đường khó dành cho xe hai cầu để thử thách mẫu xe này.